Yeah, em ơi, cho anh hỏi liệu rằng em cũng đang đơn côi Chỉ việc ăn uống khi duyên đi son môi Em vẫn hay tờ dài những lần mình book grab Vì điều em muốn là được ngồi sau và thỏa thích ôm thôi Em ơi, tình yêu với anh chưa từng phải gấp gáp Nhưng gặp em từ đây thì việc hỏi tâm không thể để lúc khác Em không mong nơi đời có cảm hoài này thì chẳng riêng mình đâu Vì tỷ lý do sẽ còn được yêu nhau mấy khi tôi hỏi xin ai điều gì Bầu trời cao nên kêu hãnh tôi còn hơn thế mưa rào người yêu tôi chưa có còn em vẫn đứng đó biết làm sao chắc tôi nên gửi lời chào nếu không phiền hãy thăm tôi khi mùa đông tới mang tình yêu tới sẽ rét căm rừng tôi nếu không phiền lỡ xuân sẽ em đừng đi nhé xa xa như Okay. Nhiều tờ xe rét căm rừng tôi nếu không thuyền lỡ xuân sang em đừng đi đĩa và ta anh vài câu hát Để anh không đi như bạn như tiền anh có nghe chẳng là tình cầu của tôi anh có nghe chẳng nhịp đập con tim tôi no. Chim lên trên giờ mình anh lang thang no.